Ok xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Phần đầu clip thì tôi xin được cảm ơn hai anh em Nguyễn Quang Trung và anh em Nguyễn Lâm Vũ đã donate ủng hộ cho kênh Cùng với đó tôi xin được cảm ơn các anh em Nguyễn Toản, anh em Kunilu, anh em Vũ Luận anh em Bún Thang, anh em Quang Minh Trần và anh em Văn La đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định, ổn định hàng tháng. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Và đặc biệt là tôi xin được cảm ơn anh em Văn La Ngày hôm nay anh em đã chính thức đạt được cái huy hiệu 1 năm hội viên ủng hộ kênh Game Today Rất là cảm ơn anh em trong suốt khoảng thời gian 1 năm vừa qua đã ủng hộ cho kênh, ủng hộ tôi Và theo cái truyền thống của kênh Game Today thì bất cứ ai mà đạt được cái huy hiệu 1 năm Thì tôi sẽ làm một cái clip dành riêng cho người đó để cảm ơn Cũng như tri ân anh em đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian 1 năm và anh em Văn La sắp tới tôi sẽ làm một cái clip để cảm ơn anh em Chính vì thế anh em muốn tôi chơi cái bộ nào thì anh em có thể nhắn tin hoặc là comment phía dưới clip này anh em nhé Mà cũng không cần phải là cái clip này, anh em có thể comment vào bất cứ clip nào của tôi cũng được Hoặc là anh em cũng có thể là nhắn tin ở trong fanpage cho tôi Cũng rất là ok nhá, tôi sẽ nhận được hết Thì tôi sẽ dành cái clip đó để tri ân anh em Ok, tôi sẽ làm những cái clip <clears throat> Tôi sẽ làm những cái line up mà anh em yêu cầu Đấy, anh em mong muốn nhá Còn trong cái clip ngày hôm nay Trong video này Tôi làm ra để dành tặng riêng cho anh em Đinh Việt Phú Một trong những anh em fan cứng ở trên kênh Anh em Đinh Việt Phú cũng là một trong những cái anh em fan VIP Pro nhất ở trên kênh đấy Đấy, xin giới thiệu với anh em nếu anh em chưa biết Rồi, thì hôm nay tôi sẽ chơi theo yêu cầu của anh em Đinh Việt Phú Tuy nhiên là tôi sẽ giữ kín cái bí mật là cái lay Đấy, chỉ có anh em Linh Việt Phú mới biết được tôi chơi gì thôi Có các anh em thì cứ từ từ anh em nhá Cứ bình tĩnh, hồi sau sẽ rõ <clears throat> Trước tiên thì nói chung là cứ mạnh đã Bài mạnh thì cho vào đã nha anh em nhá Đấy, còn nếu mà không mạnh thì có thể là Để thêm, chèn thêm một con Eco vào Cũng rất là ok Giữ máu đầu game Đấy, còn tôi tôi cũng sẽ không chơi Eco trắng đâu Tôi sẽ không bỏ cờ ra đâu Nếu mà bài mạnh, ví dụ như là ba Goblin đầu game này Đấy, 3 Goblin, 3 Mech thì rất là ok nhá Đầu game có thể chơi được đấy hoặc là ba hunter thì bây giờ tôi không có hunter tôi sẽ mua mua blin mech trước u uh, búa xét này búa xét nhưng mà lại không có hunter để chơi anh em ạ thế lại chán nhở Thôi rồi cứ mạnh mà chơi thôi đây tôi ghép được cái gì không ghép được cái um, chén thánh không có búa xét anh em ạ Thôi ghép cái chén thánh đầu game cũng được Cũng chơi được Nếu có cái giáp xoay thì tôi cũng ghép cái giáp xoay đấy Nhưng mà không có Thôi ghép cái chén thánh cũng được anh em ạ Kẹp hai spirit vào Chơi hai spirit kèm thêm một con uh, con zipper này nó khỏe lắm nhá anh em nhá đầu game ấy. zipper này là 800 máu 800 máu ở level 1 sao Đấy, quan trọng là cái skill của nó là cái skill mà ờ, xuyên giáp Cậu ba này, ui, cậu ba lại fan fan tôi rồi ra ở đây nói chung là cứ vào game nào là gặp fan game đấy thôi anh em ạ <laughs> Anh em thấy clip liên tục lên liên tục toàn gặp fan luôn ở trong kênh luôn Dã man thật Đây có ba mic này, cho ba mic vào ba mic, hai um, Clyde cũng được Up cấp lên uh, cấp 5 Thực ra chén thánh này cho Zipper vẫn khỏe hơn anh em ạ Còn Zipper 800 máu Zipper 800 máu Nó đỡ phí chén thánh Còn Agali nó chỉ có 750 máu thôi Tức là đánh phải tụt xuống Là chỉ còn có khoảng 300 máu thì thì thì nó bắp lên thì nó mới có thể là tận dụng được hết cái chén thánh các bạn. Còn cái con uh, zipper thì ui zipper chết luôn ấy hả? Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Trầu lắm anh em ơi. like kết hợp với goblin đầu game có bắp giáp Rồi Rôn cái mà Ui trứng này Trứng với một con zipper à Zipper 2 sao Nếu mà bây giờ lấy trứng đập zipper 2 sao luôn Tôi nghĩ là đập luôn Anh em ạ Không tiếc, không tiếc tiền, không tiếc tiền nếu mà lỗ thì chỉ lỗ mất 3 đô thôi 3 đô thôi nhưng mà chúng ta sẽ kiếm được 3 đô sớm Tôi nghĩ là nên đập trực luôn Đập luôn anh em ạ Không tiếc không tiếc anh em nhá Lỗ 3, 3 đô ấy Thực ra nó không phải là lỗ đâu Bởi vì đã đập như này này Chúng ta thắng 3 round tiếp theo Chúng ta sẽ gỡ lại được 3 đô thôi Còn zipper ờ, lên 2 sao thì nó khỏe lắm Đầu game anh em ạ à. 1.600 máu kèm thêm cái chiến thành sẽ giúp tôi đánh được cái chuỗi thắng nên là không tiếc không tiếc không tiếc không tiếc kể cả là có nhiều khi nhá là tôi tôi có đập luôn cho một đồ ấy nếu mà ví dụ như heaven bomber này mà ra mà có bờ linh thì tôi đập luôn đấy <laughs> tôi đập trứng luôn cho heaven bomber luôn rồi cứ từ từ tôi sẽ form bài dần dần nhờ cái việc là có những cái free roll <clears throat> Thực ra là chúng ta đã tiêu hết cái uh, ờ, 3 đô mà chúng ta bị lỗ rồi đấy anh em <clears throat> Chúng ta round này chúng ta chiến thắng chúng ta có một lần free roll nữa là chúng ta tiêu mất hai đô rồi Đấy nên là quan trọng gì đâu Quả trứng có ra thì là, là, là đập thôi Lên hai sao sớm anh em ạ hai đô hai sao cánh kèo Hay quá nhở U uh, đây rồi đều rồi, ai đây rồi Thôi nhá uh, quá ok luôn anh em ơi đấy rất là khỏe đầu game mà được như thế này là phải nói là rất là khỏe đấy để tôi xem là có thằng nào mạnh không nào Chưa gặp bằng top 2 à? Top 2 chưa gặp Top 2 chơi gì đấy? ba Warrior hai con Witcher 2 sao Ăn được không? tôi có ba con ba con hai sao mà có bộ này ở đây có bộ goblin tôi nghĩ là ăn được thôi bộ này của tôi nó khá trâu tôi nghĩ là ăn được rồi tầm này ba con hai sao nhưng mà ở trong bộ goblin anh em ạ vô từ đi được ăn được thoải mái yên tâm <clears throat> ui Ui nhưng mà có vẻ như nó dí hơi hơi, hơi nhanh ấy nhở Thôi chết rồi Ui mày quá anh em ơi Tự nhiên này con nào ảnh nó lại kéo cái con rơi ra Thế là tôi tung một trưởng Tung một trưởng thì ăn Ờ hồi máu phát nữa Đúng rồi hay quá Ui tôi chết rồi Không được rồi không được rồi không được rồi không được rồi Được không được không được không được không Được không Giết chết cái con tabu u vẫn được anh em ạ <laughs> Ảo quá anh em ơi Cứ giết được tabu là ăn à? rồi <clears throat> Tôi cứ tưởng là cái con zipper của tôi nó chết là ờ, tôi thua nhưng mà không Tôi vẫn còn con Heaven Bomber 2 sao nữa cơ mà Đấy rồi Avenger Clyde 4 nai à 4 nai chưa mạnh bằng 4 này toàn một sao anh em ạ <clears throat> Từ từ đã Đợi chút Bây giờ ba con Goblin Mech chúng ta toàn hai sao đấy của chúng ta còn toàn hai sao với cả thắng ấy là chúng ta sẽ được cái công nghệ make free roll thế nên là tôi vẫn cứ giữ lại thôi để free roll anh em ạ ok u to đấy cô lần chưa hai sao nhưng mà chưa chắc ăn được tôi tôi cũng to mà cuối máu luôn khỏe chưa trầu lắm anh em ơi goblin make đầu game full hai sao rất khỏe luôn đó. Ui rồi anh em ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. <clears throat> Lên level 7 là kẹp vào là 4 nai. Vẫn chơi ba Goblin Max. Ờ. Vẫn chơi ba Goblin, ba Max để kiếm tiếp công nghệ Max drone anh em ạ. Cái này tôi cứ giữ ba Goblin, ba Max đến khi nào mà tôi lên được 8 ấy tôi mới bỏ. Bộ này tôi cứ nhét thẳng lên 8 thôi anh em ạ Anh em cũng đoán là tôi chơi bộ gì rồi đúng không? <laughs> Godline <laughs> Lâu lắm mới chơi chơi anh em ạ Kỵ sĩ bất tử anh em nhá Chắc là sẽ có một trận Godline Nhưng mà Godline sẽ chơi theo cái kiểu thế hệ mới nha anh em nhá Từ trước ờ, khi mà update là tôi chưa có chơi Godline và tôi chơi là Godline lâu lắm rồi Godline là chơi 6 line 6 cái line kết hợp với 4 God đánh ở level 9 cơ mà tôi bây giờ tôi chơi là tôi có một chút thay đổi <clears throat> theo coi như là thể theo nguyện vọng của anh em uh, Đinh Việt Phú nha anh em nhá. Anh em Đinh Việt Phú thì cho tôi chơi là 4 nai thôi. <laughs> Thế là tôi sẽ chơi 4 nai thôi. Tí nữa tôi sẽ chuyển chuyển dần xong rồi là form cái bài 4 nai nha anh em nhá. 4 nai kết hợp với cả 4 gót. chưa không chơi 6 nai đâu. Sau đó tôi sẽ kẹp thêm những cái con ờ, thuộc cái ờ, hệ mục sư vào Xem là cái sức mạnh của cái bộ này nó có tăng gia tăng sức mạnh nó nhiều không Đấy, trước khi mà có cái hệ 4 mục sư ấy là tôi có chơi Godline rồi Sau đó tôi bỏ tôi không chơi nữa Đấy, bây giờ tôi lại quay trở lại tôi chơi cái bộ này <laughs> Không biết là sức mạnh nó thế nào Thử phát biết anh em nhá Rồi, lấy cái giáp đã Tạm thời là cái giáp và tôi đồ tôi vẫn sẽ dồn cho Zipper thôi anh em ạ Zipper thì nó mạnh hơn là là Agali Agali Clyde không mạnh bằng Bởi vì làm sao Agali Clyde cái uh, skill của nó ấy là 10 giây Đấy, trong khi là, là Zipper ấy thì cái skill... Ui, uh, vớ vẩn thua nhá Không, không, không, không, đừng, đừng, đừng, đừng Đừng thua vớ vẩn thế, ok Chưa thua à? Cứ tưởng thua ạ Bởi vì round này tôi cũng chưa áp được cấp nếu mà thua cái round này lãng phí lắm anh em <laughs> Cái con Agali ấy, cái cooldown của nó, cái trưởng của nó thì cũng mạnh Đấy, cũng là sát thương là chuẩn Nhưng mà bị cái là nó cooldown lâu anh em ạ Trong khi đấy thì cái con Zipper thì nó xoay rất nhanh Chỉ trong vòng 4 giây thôi là xoay được một phát rồi Đấy, mà nó cái cái cái cái, cái, cái uh, diện rộng cái cái AOE sát thương diện rộng của nó ấy là nó lên tới là hai ô ba ô anh em ạ ba ô cơ nó rất to nó giống như cái phạm vi của cái giáp thép ấy chính vì thế là nó vẫn to hơn là cái ờ, con agali agali nó chỉ xung quanh thôi xung quanh con agali thôi tung trưởng xung quanh thôi yếu hơn ngoài to nhá to đấy nhưng mà chưa chắc ăn được tôi chưa chắc ăn được to nhưng mà lại vẫn đang đang là cấp 5 tôi lên cấp 7 rồi anh em ơi Ok Chưa có cửa bạn ơi <laughs> chuối Được đấy <clears throat> Mặc dù là hết tiền nhưng mà có chuỗi là ngon rồi Free công nghệ make là free tiền roll rồi Con này thì mua thì cũng được Tí nữa combo Chơi combo với cả con uh, con con heo cái lai Tôi sẽ chơi uh, Grim quật mực Sau đó thì heo cái lai sẽ uh, tung skill Đấy, tung skill để có thể là là từ nữa sẽ là là, là, là khống chế <clears throat> khống chế đấy xong lại kết hợp với một con nữa anh em biết là con nào không đấy chính là khi mà tôi lên được 9 nữa sẽ kẹp thêm được một con uh, light spirit thì nó sẽ kết hợp với con heo của light nó tạo thành một cái combo ta gia tăng cái sức mạnh đấy hóa đá sau đó thì là hiện hồn <laughs> khỏe đấy <clears throat> tôi nghĩ là nó sẽ rất khỏe đấy đánh ở level vẫn là level 9 thôi nhưng mà nó sẽ là kẹp ba mục sư ba mục sư thì chắc chắn là nó sẽ là một slot cho heo này một slot cho light spirit và một slot là cho cái con god of light rồi <clears throat> phải quá anh em ơi bây giờ mà tôi lên 8 tôi kẹp thêm một human vào cũng được ấy Đấy. bây giờ thì, thì tôi phải lên 8 rồi mới kẹp human còn đánh ở 7 tôi không kẹp human vào đâu tôi không tham thế đâu đánh ở 8 thì tôi kẹp thêm để tôi kiếm cái cuốn sách thế đó còn đánh ở 7 thì vẫn phải là bốn lai chứ bốn lai mạnh hơn bốn lai kẹp với cả ba goblin giáp mà nó lại bắp đúng vào cái con lai thì thôi con đấy nó sẽ làm tăng cơ luôn có khi là cung bây giờ tầm 6 cung cũng chưa chắc đã ăn được chứ đừng có nói là mấy cái con mà đám bé bây giờ chỉ có 6 bit thì ăn được thôi chứ còn 6 cung thì chưa chắc đã ăn được 6 bit thì ăn được gặp bọn 6 bit mà cái bọn bit này nó đang eco này không biết là bit hay là sát thủ này trận này có hai thằng eco mà đánh rất sướng anh em ạ hai thằng eco mà tôi lại chơi công nghệ mech <clears throat> quá ngon uh, lại được chuỗi cộng 10 luôn này đây rồi từ nha <clears throat> bởi vì là cái đội hình này nó mạnh rồi nên là tôi có có có có free roll nhưng mà tôi cũng không roll nó mạnh rồi anh em ạ nhưng mà đến cái ra quái này tôi lại muốn có cái quyển sách Đấy, nên là tôi chắc là tôi sẽ roll mấy cái anh em nhá Kiếm thêm một con human nữa đi 6 lần roll mà Ok, tôi sẽ kiếm thêm con human anh em nhá Ù, uh, thế này không được rồi Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi <laughs> Thế thôi anh em ạ Cái con uh, Avenger Clyde thì tôi cũng sẽ không mua anh em nhá Tiết kiệm tiền thôi bởi vì vừa nãy tôi lẻ 7 tiền ấy 27 tiền mà Nên là nó lẻ nó cũng không không được cộng 3 tiền Chính vì thế là tôi roll để tôi kiếm Cái con uh, human nhưng mà thôi Không kiếm được rồi thôi Dừng lại đó Còn cái con avenger này thì sắp tới là tôi bỏ rồi anh em avenger Clyde tôi bỏ ngay mà Tôi chơi 4 nai thôi thì một slot là cho heo Clyde Một slot là cho rơi Đấy một slot là cho agali Và cái con rơi này thì nữa tôi cũng bỏ rồi anh em ạ Con rơi thì tí nữa tôi sẽ thay bằng con Con con Evil Con Evil nó sẽ khỏe hơn Tôi sẽ roll ba con lên ba sao rồi chốt đồ nhá anh em nhá Đấy <laughs> Những cái món đồ uh, Cho cái bộ gót thôi Rồi Chưa có ma năng Ok Tầm này chuyển gót được chưa nhỉ Ok bốn gót Như này có khỏe không Tạm thời chưa chơi Clive vội bốn gót dồn đồ cho con này Ờ cũng được Bởi vì bây giờ tôi cho bốn gót vào rồi Nên là tôi sẽ không thể để cái đồ ở trên người một con Goblin được Nó sẽ mất cái hiệu ứng gót Tôi sẽ để đồ ở trên người con Agali anh em nhé Chuyển tạm sang Agali bây giờ làm co ngon Rồi đây nó giống như là chơi bốn đỏ đấy mà bốn đỏ kẹp với cả cả cả gót thôi thì bây giờ tôi dồn đồ cho agali ui uh, được đúng ở vị trí của con con Aquaman à hơi nguy hiểm nhỉ không sao Con này hồi máu được Hồi đi U Hồi hồi hồi cho con khác à Nhưng mà cũng được anh em ơi Đam còn nhiều Đam còn nhiều Còn nhiều con gây đam Ăn rồi Cắt chuỗi luôn Hay quá Ôi <laughs> rồi Quá khỏe anh em ơi Rôn thôi Đây rồi Evil này Nhưng mà từ từ anh em nhá từ từ đã, để xem nào Chưa bây giờ chưa cho God Clyde ở đâu Chưa cho God Clyde ở đâu anh em ạ Từ từ roll thêm mấy cái nữa, đây rồi Từ từ nha, vẫn chưa được Uh, đây rồi Rồi nhá anh em nhá, đủ đấy Thôi được rồi Cho God Clyde vào thôi anh em ơi <clears throat> bốn Clyde, bốn God đúng không? Thừa một slot Thừa một slot cho con Zipper này vào này Ok Zipper khỏe hơn, hai con này bán đi thôi Thế thôi, xong bây giờ đủ ai đi bán bán lốt cái con uh, con con zipper đi xong rồi thay bằng một con uh, thuộc hệ mục sư, hệ linh mục ấy. Con heo là được rồi, heo ngon á. Chuyện này có cả Feather à? à. Ông cầm phe giờ rank quy đấy. Càng ấy. Nhưng mà cắt chuôi thì cũng khó. Ồ, tôi khỏe mà. Tầm này tôi khỏe rồi anh em ơi. Tôi chỉ thiếu ma lăng thôi nhưng mà tôi trâu lắm Tôi chơi nai mà Rồi thôi Cứ từ từ đã Bây giờ chơi uh, Chơi ba mục sư thì chắc là rơi còn slot không ba mục sư thì đánh ở level 9 là kẹp được 2 9 là kẹp được 3 rồi 9 là kẹp được 3 9 là kẹp được 3 Tức là vẫn thường một slot Mà một slot đấy 6 glide 2 gót à Chơi 2 gót thôi ừ, chơi hai gót cũng được hai gót bốn mục sư hai gót bốn mục sư cộng với cả 6 lai khỏe đấy ở level 10 anh em ạ nhưng mà thôi cái đấy tính sau bây giờ cứ từ từ đã bây giờ còn chưa form được mà gặp warrior bit này vô tư anh em ơi 4 bit đúng không 4 bit 4 bit kẹp ba warrior vô tư anh em ơi tôi chơi gót này sợ gì bọn warrior đâu <clears throat> Chơi nai đánh tay còn sợ chứ chơi nai hệ bắn trưởng này thì không sợ Chơi nai hệ bắn trưởng khỏe lắm Quá khỏe anh em ạ <clears throat> Có lên mua rơi tiếp không nhỉ Nếu mà chơi rơi là sẽ phải chơi ở level à, 10 Chơi level 10 là chúng ta sẽ chơi uh, hai gót à Đúng rồi, vừa lẽ tính là hai gót đúng không <clears throat> Nếu mà muốn chơi hai gót thì ra ca lông mới chơi được Mới đủ đam hai gót mà đánh uh, với bộ nai mà chơi bằng akali thì là phải mất 5 giây mới tung được trưởng một lần 5 <clears throat> giây tung trưởng một lần thì phải nói thật là hơi chậm hơi chậm đấy khả năng gây được ít đàm trừ khi nào nếu mà tôi ghép được bốn cái cọc ấy mà nó một phát một hit chết hết luôn ấy thì cũng căng ấy nếu mà nó tung trưởng một lần mà nó dọn được bàn cờ thì thì thôi cũng chả cần Nói chung là tôi cũng chưa thử cái bộ này Tôi chưa biết căn cái lượng đam của cái con Akali Chưa căn được cái lượng đam của Evil Kẹp thử bốn cọc vào nếu mà đủ đam thì chắc là cũng chả cần phải là là là bốn gót đâu anh em ạ. Đợi, đợi tí nữa đủ bộ đã. Bây giờ ra con heo là tôi thay con zipper rồi mà. Mà thôi tôi bán con zipper luôn nha anh em nhá. Bán nó lấy tròn tiền đi. Rao quái rồi mà. Rao sau thì khả năng là, là đến những cái rao sau là tôi phải dừng lại ở 8 drone Nên là cái một chuỗi này nó sớm muộn gì nó cũng sẽ mất Phải khẳng định là như thế Sớm muộn gì cũng sẽ mất chuỗi thôi Đấy Nên là thôi Thì cứ bỏ zipper đi thôi Tí nữa tôi sẽ kiếm ờ, Tôi sẽ cố gắng là tôi roll Để tôi kiếm được cái con ờ, <clears throat> Con con Agali 3 sao Đấy Chỉ ít là là là, là Agali 3 sao Không là cũng phải thêm con uh, ờ, Evil nữa Chắc chắn là trong cái thời gian đấy tôi sẽ kiếm thêm cả con Khan Ít nhất là lên 2 sao Để làm gì? Để đỡ bị Doom Đấy, còn nếu mà một mình con này ba sao thì là nguy hiểm nhá Một linh, một mình cái con Agali mà nó vào trong combat và nó một mình nó ba sao thì à, chắc chắn là nó bị Doom Rất nguy hiểm Nên là cứ phải roll Chắc chắn là tôi sẽ roll nhiều ở level 8 đấy Sẽ còn rất lâu nữa tôi mới lên 9 cơ Chắc phải ra 35 15 round nữa Thoải mái ok <clears throat> đây rồi có ma lăng rồi anh em ạ mãi mới ra ok đủ bộ nhá đủ đồ rồi rồi dừng lại đã anh em ạ <clears throat> tôi giờ tôi chưa có nhu cầu bóc cấp tôi tôi cứ đánh ở tám thôi ồ cái thằng đi mình ờ, có hai con full chưa hai sao rồi kìa vãi đái chơi đi mình biết à chơi đi mình biết mà có có, hai con full Witcher hai sao luôn thế thì đỡ thì đéo được nhỉ gặp cái mất chuỗi luôn đấy còn bộ phe giờ này thì nói chung là cũng vẫn ăn được thôi không sợ lắm phe giờ thì không sợ anh em ạ tôi tôi sợ nhất là cái bọn bít rồi bây giờ thoải mái đam của tôi đủ để có thể clear được bọn này tôi có đánh tay đâu mà tôi có đánh tay đâu nên là tôi có gì tôi phải sợ cái bọn này uh. bắn trưởng mấy phát là bay màu hết thôi <clears throat> Vớ vẩn cậu ba đi sớm ấy nhỉ 31 máu rồi kìa ừ. Đẩy Queen đi sớm luôn à, Tôi tôi sợ thằng Coca-Cola Tất nhiên là tôi cũng sẽ không làm gì đâu Tôi không có xả tiền gấp Tôi xả tiền hết cái đồng tiền này để tôi lên này con con agali đâu anh em Tôi cứ đứng ở đây tôi roll thôi Mất chuỗi thì thôi mà kệ thôi Ui anh em ơi Fallen Picture nó lên 3 sao rồi kìa rồi nó lại còn kẹp được một con Whisper ba sao nữa, tức là nó sẽ gọi ra được là hai con Fallen ba sao anh em ạ. Hai con Fallen ba sao. Ôi mẹ ơi. Thế thì căng quá. <clears throat> Coca-Cola, Prone ở level 7, hai Prone à? hai Prone chưa biết. Kiếm được con Fallen Witcher 3 sao ở round thứ 22. Càng ấy, thế thì khỏe lắm. Cô là Witcher 3 sao nhưng mà nó không chỉ là một mình nó đâu mà nó sẽ là hai con đấy. Nó là hai con đấy anh em ạ. Ôi nó lên con unicorn kìa. Unicorn của nó cũng lên được rồi. Thôi xong rồi, không ổn. Con unicorn của thằng Coca-Cola nó cũng lên được 3 sao. Vậy là bây giờ nó sẽ có ba con 3 sao anh em ơi. Thôi xong rồi. Nó sẽ có ba con Fallen Witcher 3 sao anh em ạ. Khó nhờ Khó quá Thế thì khó quá Mất chuỗi chắc luôn Bây giờ chỉ có hy vọng cầu mong là, cầu trời khấn Phật là không gặp thôi Chứ còn gặp bây giờ thì là chắc chắn là mất chuỗi rồi Đừng gặp nhá <laughs> Gặp gặp assassin cũng được Bây giờ gặp mấy cái bộ mà không sợ thì, thì được rồi Gặp assassin đi Cho gặp mấy cái bộ feather assassin các thứ đi Gót ghiếc các kiểu Gót gủng, mết miệng các kiểu Thậm chí là lai thì cũng được luôn Bộ này nó sợ mỗi bit thôi anh em ạ God này sợ mỗi bit thôi mà Tôi cũng chưa thấy sợ cái bộ nào khác ngoài bộ bit đâu Rồi luôn tiếp rồi Ui nó sang nó soi tôi kìa Vậy đấy Sang định định định định định là coi như là là, là, là làm gỏi tôi đây <laughs> Thực ra thì đây cơ thể tôi đây thân thể đây sang đấy ăn đi Ăn luôn đi bạn ơi Tôi tôi biết là tôi không ăn được rồi <laughs> Đỡ thì đéo được anh em Thôi từ từ thôi tà tà thôi Ở đây roll 3 sao thôi anh em Chứ còn bây giờ chắc chắn là mất chuỗi rồi Đỡ làm sao được anh em ơi Đội hình mạnh quá rồi Không đánh được <clears throat> Khó lắm Vô lần Witcher 3 sao Quá khó ba con cơ mà ba con full đồ Lấy cái cửa gì mà ăn anh em Tôi có một con 3 sao cầm đồ Nó ba con 3 sao full đồ <clears throat> trừ khi là bây giờ ra là con Light Spirit đấy xong lại combo đẹp của con con, con heo Glide thì may ra mới ăn được khó lắm cái đấy thì chắc tỷ lệ là còn như là trúng số độc đắc khó uh, giết được thằng này luôn này Rôn tiếp nào Có khi nào mà tôi không chơi rơi nữa không nhở Chả nhẽ bây giờ hai con hai sao tôi bán đi Ở đây có một con gót ở vua này Bây giờ roll lên gót ở vua lên 3 sao Ờ Thì thôi thì cũng chả cần Không cần không cần con con rơi nữa Anh em ạ Ui tôi bán đi nó lại ra này Bây giờ roll con gót ở vua lên 3 sao Bây giờ chỉ còn thiếu là ở đây là bốn con nữa thôi đúng không? Nó là ba đô đấy, ba đô, ba đô ba sao là là con này nó lên là nó sẽ đùm vào cái con này này. Nó sẽ đùm vào mấy cái con bằng tiền thôi, cung cấp bằng tiền. Cái tỷ lệ nó sẽ là chia ba. trở thành đã nhá anh em nhá, trở thành trước đã. Sống trâu đã. Dồn tiếp vào U đây rồi Nếu mà con này ra ấy Thì Thôi Không cần có of War nữa anh em ạ <clears throat> Con Khan thì nó, nó dễ lên 3 sao hơn U, uh, anh em ơi tôi chỉ còn thiếu đúng một con Agalia thôi <clears throat> Nhưng mà cái con agali lên sớm cũng chưa chắc là ngon đâu Nếu mà agali lên sớm thì phải cẩn thận đối thủ nhá Đối thủ mà ra Doom, có Doom ấy Kẹp vào đội hình thì là lúc đấy thì cũng hơi toang ấy nên là cố gắng là roll thêm con khan hai sao nữa khan hai sao là, là nó sẽ đu một con khan ok thằng này chơi gì đấy? exit à exit glide clear gì đấy không rõ 6 exit đúng không không phải nhưng mà khỏe thế nhở ui mất chuối này sao khỏe thế không hiểu kiểu gì à hình như nó à tôi hiểu rồi Witcher anh em ạ à. Tabu Witcher lên 3 sao đánh xuyên giáp Bây giờ mới hiểu Thôi ra phải khô máu luôn anh em nhá uh, <laughs> Chưa kịp khô máu Chưa kịp khô máu thì đã ra Akali 3 sao Trận này nói chung là cũng có tí ông chú làm ở nhà phát hành game ừ. <laughs> Ông chú làm ở The Rodo Đùa <clears throat> Thơm rồi anh em Ok thì bây giờ có rôn nữa không hay là lên 9 nhỉ Lên 9 kiếm Light Spirit cho vào Thực ra nếu mà muốn rôn heo của Glide lên 3 sao thì vẫn phải chờ 8 Thôi cứ chờ 8 thôi Nhưng mà tích tiền 50 tiền anh em nhá Ui thằng này to anh em ơi ba con 3 sao kẹp với cả 6 bit Ui có ngộ không luôn rồi ạ To thế Thế thì chịu Mẹ ơi nó đẩy cho tôi kìa Tôi bảo tôi sợ nhất từ cái bộ này đấy Chơi chơi cái line up này sợ nhất là cái bộ đấy luôn 19 máu Toàn Quá toàn anh em ạ Không đủ đam để giết cái bọn bit đấy Không đủ tăng cơ để có thể là chống được Bây giờ có một cái thằng nào đấy nó có thể ăn được cái thằng đấy nhỉ Thế này Bây giờ phải có một cái người nào đấy có khả năng là, là đấm được cái thằng bit đi Mà bây giờ làm gì có thằng nào có khả năng Bây giờ thằng nào có đủ khả năng để đấm ba con Full Witcher 3 sao ở trong bộ 6 bit. Thấy lâu hốp vậy đái nhỉ. Chả có thằng nào có thể ăn được luôn. Tầm này nó lên sớm quá anh em ạ. Lên được cái con Full Witcher từ round 22 lên 3 sao. Sau đó ngay cái round 23 kiếm được thêm hai con Druid 3 sao nữa. Nên cái tầm này bây giờ nó, nó bây giờ là nếu mà có một món đồ cam tức là nó có ba món đồ cam rồi. Đấy, nó nó x3 lên mà. Thực ra chưa kể mấy món đồ tím Ví dụ như là có hai ba cái món đồ tím Thì thực ra là nó đã là sáu cái món đồ tím rồi Rất căng thẳng Đấy còn mấy cái bộ 9 Warrior bây giờ kiểu đang beta Nhưng mà tôi có sợ thế nào Bộ này nó chả cái sợ gì cái bọn Warrior này cả Warrior không sợ nha anh em nhá Không sợ chỉ sợ bit thôi <clears throat> Mà trận này có thằng bit to quá anh em ạ Khả năng xịt top 1 là rất là cao Thôi trận này cố gắng top 2 Máu nhiều là chắc top 2 <clears throat> top 1 thì hơi khó top 1 phải biết có thằng nào đẩy chết thằng đấy không rồi cứ roll đi bây giờ cứ roll nói chung là kiếm lên ba sao đã anh em ạ rồi tính tôi sẽ cố gắng tôi lên thêm hai con nữa lên ba sao bây giờ roll ở lại 8 roll để tôi kiểm tra xem là bây giờ đối thủ <clears throat> kiểm tra nào bây giờ tôi sẽ kiểm tra đối thủ sức mạnh thế nào u có hai nhà bit cơ à? hai nhà bit một nhà 6 assassin kẹp cáo hai sao rồi cáo hai sao rồi một nhà 9 warrior một nhà egosit kẹp với cả witcher à, egosit kẹp witcher và một nhà là chơi 9 giờ là đang ở vị trí top 2 cậu ba ui anh em nhìn kìa nó cứ như là, là anh em nhìn cái bảng đi anh em nhìn cái bảng máu đi anh em thấy không trời nó cứ như là tuấn cơm vào cái phần còn lại của thế giới <laughs> Nhìn cái bảng máu Nó khác hẳn luôn anh em ạ Dã man thật sự Tuấn cơm và phần còn lại Ui gặp thằng Exorcist này Mày căng á Nhưng mà anh em ơi Hình như là có cái gì đấy nó vừa xảy ra Vào phát cái con Akali của tôi nó thổi nó phát bay bầu hết gần gần hết rồi Ăn nổi không? Ăn được, ăn được, tôi nghĩ là ăn được Akali thổi phát bay màu hết rồi Cũng càng ấy Nhưng mà bây giờ nhá, tôi sợ bit Nhưng mà cái thằng này nó không sợ bit đâu Đấy, ui rồi anh em ơi, cái thằng thằng Fallen Witcher nó gặp cái thằng 9 Warrior đấm kìa. Gặp 9 Warrior vẫn đi thôi anh em ơi, gặp bộ meta vẫn đi thôi. Biết làm sao mà đấm được 9 Warrior. Máu còn thấp lắm anh em ơi. Rồi, yên tâm, tôi cứ ở đây tôi roll. Chả có gì để vội, 75 máu anh em ạ, còn đầy. Bây giờ nhá, sợ mỗi mấy thằng biết thôi. Có hai thằng biết đúng không? Coca-Cola Fallen Witcher 3 sao lại vớ vẩn lại còn ờ, top 7 chứ. <laughs> ba máu. Bây giờ ai cũng có thể top 7 cho anh em nhé Trừ tôi rồi Trừ tôi ra tất cả đều có thể là <laughs> dính vào top 7 Anh em nhìn đi Cậu ba 13 máu Cái người đang đang top 2 đang 13 máu Thì cũng có thể là sẽ là top 7 thôi Đấy Vấn đề quan trọng là ai gặp ai thôi Đấy, Warrior tự nhiên lại trồi lên phát Đang từ top 7 lên top 3 luôn cả Đấm được cái ông uh, Fallen Witcher 3 sao kẹp với cả 6 bit Nói chung ấy là cái bộ 9 Warrior là vẫn đấm bit như con luôn Đấy hai ông bit thì cứ dè chừng uh, ờ, Feather với cả 9 Warrior đấy cũng chưa chắc là đã ăn được tôi đâu mặc dù là trận này có hai ông counter của đội hình của tôi đấy bài này lạ top 1 có lên clip có chứ anh em đương nhiên rồi <laughs> làm cái này là tôi xác định luôn là tôi làm để lên clip mà đây là cái clip tôi làm để dành tặng cho anh em ờ, đinh việt phú đấy anh em nên là chắc chắn rồi chứ tôi đội hình này thật sự là tôi cũng không nghĩ ra đấy đây là gợi ý của anh em đinh việt phú nha anh em nhé tôi tôi cứ làm theo yêu cầu của anh em thôi <laughs> tất nhiên là cũng có một chút ờ, gọi là am hiểu tí đấy để có thể là xây dựng được cái bộ này chơi ngon nghẻ anh hiểu không roll xuống 40 tiền anh em nhá rồi thôi dừng lại đó luôn dần rồi anh em ạ à. không là 50 tiền là tí nữa là không luôn kịp đâu ý tôi nói là đối thủ chết hết ấy chứ còn đương nhiên là tôi thì tôi còn lâu tôi mới chết Round này gặp cậu ba này Nhưng mà nói chung là tôi cũng không sợ lắm Doom 1 thì tôi cũng chưa sợ Doom 2 còn sợ Doom 1 này thì cũng một hit chết Đấy anh em thấy không Vào phát chết luôn mà Tung trưởng phát chết luôn Còn cái bảo là cái con ờ, Con con uh, sắt đâu này Con xa đâu này nó đấm được vào chết được cái con uh, Con uh, Akali của tôi Thì chắc là đến Tết năm sau không giết được Crit hộ mấy cái nào Crit đi <laughs> Crit đi Ui ôi anh em ơi trầu lắm anh em ạ à lấy đâu ra cái cửa mà giết được cho giết hết rồi còn một con sống rồi cũng được khó anh em ạ quá khó cậu ba vớ vẩn lại đi Ui rồi anh em ơi, Coca-Cola đi rồi kìa. Ui <laughs> rồi ôi. Coca-Cola Fallen Witcher 3 sao 6 bit vẫn phải ra đi ạ. ui rồi mẹ ơi, ba con Fallen Witcher 3 sao với bốn món đồ cam. Ui đâu? 6 món đồ cam chứ. Ui rồi. <laughs> 6 món đồ cam kèm theo đấy là ba con Fallen Witcher 3 sao mà vẫn phải ra đi top 7 ạ. À. Quá là đắng lòng luôn anh em ạ. À. Coca-Cola chắc tầm này <laughs> giận giận giận tím người luôn rồi, chắc chắn rồi. Giận tím người rồi. <laughs> dã man thật sự cái bài nó to như thế tôi mà như thế chắc tôi top 1 luôn, xác định top 1 luôn. Thế mà ai ngờ top 7 ạ. À. Ôi cái rank queen nó khắc nghiệt thế nhở Đúng là rất là khắc nghiệt luôn anh em ạ. Đánh nó căng thật đấy. Ua Đội hình to thế mà rồi vẫn top 7 Buồn cho đối thủ luôn Ui rồi anh em ơi Để tiếp theo lại là một cái thằng Assassin Beat với con Sailing Assassin 2 sao Về top 5 <laughs> Khắc nghiệt đến lên, lên cái cơ như thế là cùng anh em ạ Thôi xong rồi Quá căng anh em ơi Đùa cái trận đấu à, nói chung là tôi vẫn 75 máu tôi cũng không hiểu là cái lý do là tại làm sao <clears throat> anh có anh em có thể giải thích cho tôi được không <laughs> cứ xem một trận đấu này đúng cái kiểu là như thế luôn đấy tôi nói rồi mà tuấn cơm và phần còn lại của thế giới phần còn lại thì bây giờ sắp bay màu hết rồi round này không biết là một phát là bay màu luôn cả hai không đấy một ông là sáu assassin kẹp cọc kẹp với cả kira có gấu assassin hai sao thì tôi nghĩ là không có cái cửa đấm với cả bộ này của tôi đâu Đấy. <laughs> Còn một ông thì là Feather thì cũng chả có cái cửa nào cả Đấy, Nói luôn cho nó nhanh Feather làm gì có cái cửa nào đâu U uh, Doom 2 à, Doom 2 thì cũng hơi sợ đấy Nếu mà Doom trúng vào con Akali Ủa uh, nó Doom trúng vào rồi kìa Đấy nhưng mà Doom trúng là một chuyện Nhưng mà giết được thì nó lại là chuyện khác nha anh em nhá Đấy, Doom trúng nó là, là một chuyện thôi <laughs> Nhưng mà giết được không <laughs> Giết nổi không Hết Doom rồi, mày chết phọt máu phọt máu lên rồi ui rồi giết nổi không giết nổi không phọt máu lên ui rồi là phọt là phát lửa này phát lửa này ok ok ok phọt đi ui rồi đã phọt được bị hút mana anh em ạ giống như kiểu gì à có cướp điên có mkb ui lấy đồ trí đấy cậu ba lấy đồ trí đấy nhở càng đấy nhở càng đấy <laughs> thế thì lại lại lại cẩn thận thế lại phải cẩn thận không hồi máu được Nguy hiểm nha Nguy hiểm đấy Từ từ đã bây giờ tôi tính là tôi tôi vẫn đánh ở 9 thôi Chưa lên 10 đâu Từ từ đã Thế này đi Thế này đam to hơn Ừ Để xem là, là liệu rằng cái con uh, Con con con sát đầu đấy Liệu rằng có sống được một round sau không Vừa lấy tôi nghĩ là vì là bị Doom thôi anh em ạ à. Bắn được một lần trưởng bị Doom hơi lâu <clears throat> Đấy tung trưởng hơi lâu chứ còn nếu mà bây giờ mà vào phát phọt phát ờ, chết luôn ờ, phọt thêm phát nữa <laughs> phọt hai phát thì liệu rằng là có thể đủ khả năng để đúp được không ok thằng này thì lại vô tư thằng này vô tư thôi <clears throat> vô tư thôi anh em ơi vô tư đi bạn ơi ồ ôm cọc à không bây giờ kể cả solo luôn solo solo ui sổi <laughs> ôi solo hộ cái solo hộ cái bây giờ cái thằng assassin gặp tôi chết chắc luôn thằng assassin này ăn được cậu ba ờ thế cơ <clears throat> assassin thì nó lại ăn được cậu ba đấy nhưng mà cậu ba gặp tôi thì lại coi như là cũng không ăn được <laughs> nói chung là tôi không sợ đâu anh em chả sợ ai cả assassin tôi cũng không sợ bây giờ cậu ba vừa lấy là hên thôi <clears throat> hên thôi anh em ơi đun chúng vào con angeli thôi bây giờ nhá tôi luôn lốt mấy cái con này lên ba sao Bây giờ chỉ cần con Khang lên hai sao thôi là nó cũng chưa chắc là đã đùm được vào con Agali rồi Yên tâm, cái bộ này không sợ phe giờ Bộ này không sợ phe giờ anh em ạ Nếu mà nó là bit Doom ấy thì tôi còn còn còn còn hoảng chứ còn phe giờ tôi không sợ lắm. Bây giờ chả nhẽ lại bán hết đi chuyển sang bit. Thế thì có mà bay màu luôn. Khó lắm, hết tiền rồi, level 8 lấy đâu ra. <laughs> vô tư có cái này, vô tư tôi chấp luôn. Chấp Chấp là là cấp điên, chấp là MKB luôn Không sợ anh em nhá Tôi ngoài việc hồi máu ra tôi còn giáp trâu mà Sợ gì Căng thẳng, căng thẳng uh, <laughs> Đồ căng thẳng luôn Lấy cái gì đây, huyết trượng hay là là, là phản đây Lấy luôn cái huyết trượng cho nó căng thẳng anh em ạ à. Đã thế chơi căng luôn nhá, đôi công Đôi công luôn Sợ cái gì <laughs> Đã căng cho căng đứt dây đàn luôn này Đó Thế nào Cậu ba gặp rồi Round này gặp Assassin anh em ạ Rồi Cho tăng cơ xuống phía dưới đó ấy <clears throat> Assassin thì nói chung là xếp thì ừ, xếp cho vui thôi Cho nó gọi là đúng thủ tục thôi Chứ còn cái bọn này làm sao mà ăn được tôi anh em Assassin làm sao mà ăn được Kể cả tôi có không xếp lại thì vẫn thua thôi <clears throat> Không có cửa Thôi đi rồi đi rồi <laughs> Đi rồi đi rồi đi rồi Để xem cậu ba có đi luôn không thôi Cậu ba có đi luôn không? Ui rồi quá đơn giản anh em ạ. À. Thôi nào sau dí phát lên 10 luôn à. Ok. Hay quá anh em ạ. À. <laughs> Cậu ba cũng không thể nào đỡ nổi luôn. Đấy tôi nói rồi mà anh em. Sợ gì đâu, cái quan trọng là cái con Doom nó sống nổi được mấy lần tung trưởng. Đấy. Nếu mà con Doom mà nó sống đến cuối cùng thì may ra có cái cửa chứ còn Doom chết luôn thì Tôi nghĩ khả năng cao là Doom quả đấy là chết luôn đấy Vào phát phọt trưởng phát chết luôn Chưa kịp Doom đâu Đấy anh em Đinh Việt Phú thấy tôi chơi bộ này thế nào Ok không?